đời sống nhân dân lâm vào cảnh khó khăn, thất nghiệp, công việc không ổn định, ốm đau, bệnh tật. Cái Tết cận kề, nhiều gia đình không có cái ăn, đời sống thiếu trước hụt sau, nhiều hoàn cảnh phải đi mượn từng đồng để sinh sống qua ngày. Món quà Tết rất đáng quý với họ, giúp họ có cái ăn trong những ngày đầu năm mới thực sự rất cần thiết. Nhằm chia sẻ một miếng khi đói bằng một gói khi no, nay nhóm thiện nguyện qua từ bi xin tha thiết kêu gọi 150 suất quà Tết, mỗi suất 300.000 đồng, trao bằng thực phẩm, nhân 150 suất là 45 triệu đồng, nhằm chia sẻ đến các cụ già neo đơn và các hộ gia đình nghèo khó khăn trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Dẫu biết rằng rất nhiều hoàn cảnh đang rất cần được nhận quà, nhưng khả năng của nhóm chỉ kêu gọi tầm 150 suất. Nếu ai không được hỗ trợ, xin thông cảm để vận động đủ kinh phí cho 150 xuất quà là một vấn đề rất khó Nên nhóm xin tạm dừng kêu gọi các hoàn cảnh Để tập trung kêu gọi quà Tết cho bà con Kinh phí rất lớn Nhóm rất mong các tấm lòng hảo tâm Quý mạnh thường quân cường xa Các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước chung tay ủng hộ Của ít lòng nhiều Góp gió thành bão Để những hoàn cảnh có được món quà Tết ấm áp tình người Nhóm xin tiếp nhận ủng hộ và sẽ triển khai chương trình khi kêu gọi đủ kinh phí sẽ đăng bài công khai và tổng kết chương trình khi đã hỗ trợ xong. Tên chủ tài khoản Châu Ngọc Nghĩa, số tài khoản 0905 559948 Ngân hàng Sacombank Khi chuyển khoản, rất mong quý mạnh thường quân ghi tên người ủng hộ và ghi nội dung ủng hộ quà Tết cho bà con nghèo và tên Facebook để Nghĩa tiện việc công khai. Khi chuyển xong, báo lại cho nhóm được biết để tiếp nhận. Điện thoại 0905 55 Nghĩa trưởng nhóm Xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân rất nhiều